Xin chào các bạn nhỏ, là chị đây. Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều nhé. Sau khi đi qua tuần 6 với chủ đề Em yêu trường em, thì ngày hôm nay chị em chúng mình sẽ đến với tuần số 7, Thầy cô của em. Và bài đọc đầu tiên trong tuần này chính là một bài thơ vô cùng dễ thương, Cô giáo lớp em các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, để tìm hiểu được bài thơ cô giáo lớp em thì chị em mình sẽ cùng đi qua 4 phần sau đây. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và phần 4, củng cố và dặn dò. Trước tiên hãy cùng chị đến với phần đọc nhé. Các em ơi, trường học chính là ngôi nhà thứ hai của chúng mình. Còn thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai nâng bước ta trên đường đời. Mỗi chúng ta đều dành cho thầy cô của mình sự tôn trọng và có cách thể hiện sự yêu thương khác nhau đúng không? Vậy thì ngay bây giờ, chị sẽ cùng các bạn nhỏ luyện đọc bài thơ Cô giáo lớp em để xem tình cảm giữa bạn nhỏ với cô giáo của mình được thể hiện ra sao nha. Trước khi đọc bài, các em cần chú ý phải đọc thật to, rõ ràng, chú ý cách ngắt nhịp ở mỗi câu thơ, đoạn thơ. Giọng đọc thì diễn cảm và tươi vui. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều, trang 57 và đọc cùng chị nhé. Cô giáo lớp em Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. À. Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi, những điểm 10 cô cho. Tác giả Nguyễn Xuân Xanh các em vừa nghe chị đọc bài mẫu Cô giáo lớp em. Vậy hãy trả lời cho chị biết trong bài thơ này có những từ ngữ nào là từ khó không nhỉ? Các em hãy đọc lại những từ khó mà chị đã in đậm cùng chị nha. Mỉm cười Mỉm cười Thoảng Thoảng Cửa lớp Cửa lớp Điểm 10 Điểm 10 Trong bài thơ trên, còn có một số từ ngữ mà chị em mình cần giải nghĩa. Đầu tiên là từ ghé, trong từ ghé mắt. Ghé ở đây có nghĩa là nhìn hoặc ngó. Tiếp theo là từ ngắm. Ngắm được hiểu là nhìn kỹ, nhìn mãi vì yêu thích. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc này thì chị sẽ giúp các em đi trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. Tìm khổ thơ ứng với mỗi ý. Ý A. Cô giáo tươi cười đón học sinh. Ý B. Chúng em yêu quý cô giáo. Ý C. Cô giáo dạy chúng em tập viết. Nhiệm vụ của các bạn nhỏ bây giờ là xếp ba ý này tương ứng với nội dung của ba khổ thơ. một Khổ thơ 1 2. Khổ thơ 2 3. Khổ thơ 3 Để làm được bài này, các em hãy đọc lại từng khổ thơ để xem mỗi khổ thơ ứng với nội dung nào nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ đọc lại khổ thơ 1. Sáng nào em đến lớp, cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. À. Cô mỉm cười thật tươi, Khổ thơ này ứng với ý A. Cô giáo tươi cười đón học sinh. Khổ thơ thứ hai như sau. Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Theo các em thì khổ thơ này nói về điều gì nhỉ? À đúng rồi, khổ thơ này nói về cô giáo dạy chúng em tập viết, do đó nó sẽ ứng với ý C cuối cùng. Khổ thơ thứ ba sẽ tương ứng ý còn lại, chính là ý B. Chúng em yêu quý cô giáo. Từ đó, chúng mình sẽ có đáp án của bài tập này như sau. Ý A, cô giáo tươi cười đón học sinh sẽ nối với một khổ thơ 1. Ý B, chúng em yêu quý cô giáo sẽ nối với ý thứ ba khổ thơ 3. Và cuối cùng, ý C, Cô giáo dạy chúng em tập viết sẽ nối với ý thứ hai, tức là khổ thơ 2. Câu hỏi số 2. Tìm những hình ảnh đẹp nhất trong khổ thơ 1 và khổ thơ 2. Các bạn hãy quan sát mẫu trong khổ thơ thứ nhất sẽ có câu thơ Cô mỉm cười thật tươi. Bây giờ các bạn hãy đọc thầm lại khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai rồi cho chị biết câu trả lời nha. Đúng rồi, những hình ảnh đẹp trong khổ thơ 1 và khổ thơ 2 là Khổ 1 có hình ảnh Cô mỉm cười thật tươi Khổ 2 có các hình ảnh Gió đưa thoảng hương nhài Và nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Tiếp đến là câu hỏi thứ ba. Đối với câu hỏi thứ ba này, chúng mình sẽ gồm có hai ý là ý A và ý B. Đầu tiên là ý A, từ ấm, cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo thế nào? Đúng rồi, từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo rất ấm áp, truyền cảm và dễ hiểu. Chúng mình cùng nhau đến với ý B. Các từ yêu thương, ngắm mãi, nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo như thế nào? các em có thể trả lời như sau. Các từ yêu thương, ngắm mãi cho thấy học sinh cũng vô cùng yêu quý, kính trọng và biết ơn cô giáo. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nha. Câu 1. Dựa vào bài thơ, hãy xếp các từ ngữ sau đây vào nhóm phù hợp. A. Từ ngữ chỉ hoạt động của cô giáo. B. Từ ngữ chỉ hoạt động của học sinh. Các em nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh của những bông sen, lá sen rất xinh xắn đúng không nào? Mỗi lá sen lại chứa đựng một từ ngữ như dậy, chào, thấy, viết, ngắm, học, đáp, mỉm cười và từ giảng. Bây giờ em hãy đọc thật kỹ những từ ngữ này và xếp chúng vào nhóm thích hợp giúp chị nha. Nhóm đầu tiên, từ ngữ chỉ hoạt động của cô giáo bao gồm các từ đáp, dạy, mỉm cười, giảng. B. Nhóm từ ngữ chỉ hoạt động của học sinh sẽ bao gồm từ chào, thấy, viết, ngắm và học. Chúng mình cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng nha. Mỗi bộ phận in đậm dưới đây trả lời cho câu hỏi nào Câu A. Các bạn học sinh chào cô giáo. B. Cô mỉm cười thật tươi. C. Cô dạy em tập viết. D. Học sinh học bài. Các em hãy xác định cho chị những bộ phận in đậm trong bốn câu này sẽ trả lời cho câu hỏi ai hay câu hỏi làm gì nha. Đầu tiên, các bạn hãy xác định cho chị những từ ngữ in đậm trong bốn câu trên. Đó là chào cô giáo. Cô dạy em tập viết và từ học bài. Bộ phận in đậm nào là từ ngữ chỉ người sẽ trả lời cho câu hỏi ai, còn bộ phận in đậm có từ chỉ hoạt động ở đầu câu sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Dựa vào đó, chúng mình có thể xác định như sau. Đối với câu A, từ in đậm, chào cô giáo đây là bộ phận có từ chỉ hoạt động ở đầu câu, do đó nó sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Chúng mình có câu hỏi, các bạn học sinh làm gì? Đối với câu B, từ in đậm là từ cô, là một từ ngữ chỉ người, do đó nó trả lời cho câu hỏi ai. Chúng ta được câu hỏi, ai mỉm cười thật tươi? Câu C có từ in đậm, dạy em tập viết. Trong cụm dạy em tập viết, chúng mình có từ dạy chính là từ chỉ hoạt động. Do đó, nó sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Chúng mình được câu hỏi như sau. Cô làm gì? Và cuối cùng là ý D với từ in đậm học bài. Đây là từ ngữ chỉ hoạt động và nó trả lời cho câu hỏi làm gì. Do đó các bạn có thể viết câu hỏi là học sinh làm gì?